Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Và ở lần video này thì Khải sẽ mua một cái chi Binh sắc nội công Cũng có thể là nô một đầu tiên server à, ờ, Với giá 3 triệu Việt Nam Đồng Anh em cùng chờ đợi uh, cái chi thì như thế nào anh em ơi Rồi, giao dịch cho anh em xem Cái chi nô một server 3 triệu Việt Nam Đồng Hiện tại người này là người quen em ơi Quá đẹp luôn Trời ơi chị Ôi trời đẹp gơ luôn ta Quá đẹp rồi em ơi Banh sắc nội công 200 kháng hỏa Sinh lực nội lực luôn Quá đẹp Ok để bàn tiền <coughs> Rồi quá đẹp anh em ơi Thằng em trong bang anh em ơi Quên thằng em ở ngoài xã hội đẹp đó một cái chì quá tuyệt vời em mày. trời ơi cái chì này này nó nói thì nói chung thì ờ, như hồi trưa có người bảo là nó rao hai mấy triệu việt nam đồng mà thằng nghĩ của cái chì này làm gì đến giá hai mấy triệu thằng nghĩ lúc đầu khoảng tầm 3 đến 4 triệu là mua được và hiện tại uh, này đang ra với giá là 60 kim tương đương tương đương 4 triệu thì 4 triệu thì ông anh nghĩ cũng khá là cao thì nói chung Khải cũng nói rồi cái này á được giá lắm á mua cầm dưới 4 triệu hoặc là khoảng 3 triệu là đẹp thì uh, giá mà cả nhau được cái cái, cái bán sáu đầu công 200 em ơi quá đẹp quá đẹp ở ờ, đợt ban này em ơi đợt tiền rồi đã giao dịch nhanh Tùng ơi anh banh giờ đấy nhất được chưa ok ok ok quá đẹp phải. không cái này thiên trưởng cầm làm gì anh em thiên trưởng á thì nên cầm sát thương một lý nội công còn nghe mươi trưởng thì cầm cái này là easy game rồi quá đẹp luôn má chơi đẹp dưỡng quá trưởng luôn quá đẹp <laughs> ok anh Tùng ơi rồi để em xếp xếp à, anh Tùng đang đâu vậy rồi cái gì ờ, ở cái dây chuyền kim bữa anh mua cho anh à. Tùng dây chuyền kim bữa không đưa mua được về sau thằng à, Avalon nó mua mất đấy đâu dây chuyền của Avalon bảy mười bảy thế đâu dây chuyền đẹp không mua được bữa tưởng anh nói anh tưởng mua được rồi chứ không mua được thằng à, nó bảo nó bán trong bang cùng thằng Avalon đang đeo nếu không mua được thì à, cái giá truyền thổ kia cái gì đỡ lại có thể sử dụng được nha anh ơi Ừ, thì thì uh, à, dây chuyền thì Louis phải mặc áo kim mặc áo kim mà nón thổ nón chón dòng một ừ. đai đai sẽ mang đai phòng thủ lý làm chậm nhẫn làm chậm rồi tất cả phun kháng lôi lý làm chậm những dưới trận còn lại phun kháng lôi đúng rồi anh chính xác hoặc là một, hoặc một cái nhẫn dưới kháng băng hoặc một cái đai lưng kháng băng dạ yeah, đúng rồi rồi bao tay có thể là làm chậm phòng thủ nói chung cái hướng Emmy nó dở mặt mà à, không được bao tay thì chỉ hướng được à... phía trước bao tay chỉ hướng được lôi khắn lôi thôi bao tay chỉ được khắn lôi thôi tại vì kích cái đai rồi một khắn lôi thôi Ủa sao chịu cái cái chị nói mấy triệu ta? Thì giải mới nói tụi em fan cái gì mà đủ đãi cái chị lên hai mấy triệu anh mới kêu đồ thua luôn á. <laughs> cái chơi này mua 3 triệu nữa tôi trên group á tôi okay. nói 45 kim đều ấy rồi đẹp nhanh đâu đang 25 triệu ừ kêu 25 triệu ai mua <laughs> quá đẹp cái, cái này là nghe mấy trưởng chụp luôn đẹp luôn em ơi nghe trưởng đánh hợp lý luôn quá tuyệt vời trời ơi sau này nghe mấy trưởng đánh cầm cái này khỏi chờ nè mà thằng nô một server luôn không có gì để chơi nè em chạy giải chạy giải ơi anh, anh còn thiếu tinh không đưa em đi phóng binh luôn cho anh tùng em còn hai cục phóng binh này em còn mấy viên thiếu tinh luôn này anh tùng đây, ừ, thủy tinh á, đây còn Đã còn. Đưa lần đầu tiên đưa em cho em ờ, đưa cho em một Nhưng viên tử. mỗi một viên tử. Ừ, còn mỗi viên tử à, còn lục không? Còn ừ, lục nhiều, lục 5 viên còn ờ, Rồi còn rồi rồi, viên. đưa đưa em một viên lục. Em em test cái phát đầu tiên thử ra cái gì? Một viên lục thôi. Bên này em còn hai viên okay. thủy tinh. Ok. Tương dương lợi quan anh ơi. À, ít ừ. điểm phú duyên ừ. à, cả đi lá điểm phú duyên à đậu là phát một ra kiếm luôn sao <laughs> đúng không không đậu ra kiếm luôn đậu phải tốn tiền hơn rồi nè ừ, rồi làm luôn luôn tại vì cây này muốn gì cái kiếm mà đẹp luôn em ơi nghe mi vừa đánh trưởng đánh kiếm nó cảm giác nó thú vị thôi chứ còn không làm được gì gì hết nhưng mà cảm giác nó đẹp nó đẹp là được ra cái kiếm rồi bữa nào phát sáng nữa rồi ối trời ơi luôn tương dương là quan cho cũ anh ơi à, hiện tại giờ là cần cái hón binh đó một cái hón binh một hón binh thật một à, 200 xu rồi ok bên này còn xu giờ đây còn một viên lục thôi viên lục lúc nãy thôi ngày mai anh à, cứ đưa cho em một bộ một bộ cộng thêm một viên lục nhá đó, à, đúng rồi đó ok làm được hai phát đó em đang hỏi anh là có một bộ là chuẩn rồi ok làm được hai phát nha bên này em có hai lục rồi với tiền dạng trăm dạng bên này em còn tiền dạng còn không đây tiền còn còn còn còn còn còn hai phát cho anh em xem như thế nào anh em ơi là cái kiếm luôn không đây like luôn phải ơi à, đây đây like đi có cho anh em xem đây nãy giờ coi vô coi vô coi đây anh em ơi vô coi siêu phẩm anh em ơi ok đó còn dư này đang bơ rờ bán thêm cái đao còn dư cái đao tóc 20 độc sát 31 anh em ơi anh em là mua hú nha anh em đó rồi hiện tại như này hổ huynh thật này đủ hai bộ này bắn được hai phát anh em thì tinh này một này hai bộ này hai hai cục hón này hai trăm xu hai trăm xu một lần hón này cánh miếng bánh các kiểu luôn nha anh em cho nó gọn rương thôi đó rồi một lần hón là 50 điểm phúc viên điểm điểm viên a điểm điểm viên người có mặt đầy một phát là kiếm này phát là kiếm luôn rồi là kiếm rồi được go hiện tại bây giờ thì ép hóa nguyên thạch trước anh em ơi tôi muốn đổi cây vụ uh, tam sắc thạch đó ba viên thịt tinh làm một bộ tam sắc thạch một anh em nào mà chưa làm lần nào á cứ làm theo hướng dẫn khả anh em xem video này đơn giản lắm gì khó này. rồi một cục tam sắc thạch này một khóa minh thạch này 200 xu 100 vạn dưới 50 điểm 50 điểm phúc viên xong rồi làm một cục nữa mấy thằng tới tới bắn bắn bắn đồ hóng binh nhanh lắm rồi voi voi voi voi voi voi ra gì nè em ơi từ từ đặt cái chân bự xuống đó này kiếm đi kiếm đi hôn binh hôn binh vũ khí đây anh em cùng xem sơ qua nè một hôn binh một bỏ một hôn một một vũ khí này. đây cái vũ khí đây ok chưa đó cái vũ khí rồi cái vấn đề thứ hai đó là một hôn binh thạch một tăng sức thạch 50 vạn à, à 50 vạn 200 xu rồi xong tỷ lệ thành công là 95 phần trăm thất bại 5 phần trăm let's go Thành công biết gì đây Khui khui khui khui Anh em cùng nhìn qua màn hình bên tay trái nào ơi Một ô một ô một ô Một ô Sông đào Đậu xanh hai ô đầu Chưa chưa chưa chưa chưa chưa một ô một ô một ô là kiếm một ô một ô à, à, à, một ô một kiếm ô đây một cái bóng cái bóng này một ô đây ba ô ba ô dài ba ô dài ba ô dài ba ô dài ba ô dài ba ô dài ba ô dài khui khui khui thôi xong Đó. cái đau cái bóng cái bóng cái đau gì cũng cái bóng đâu cái đau đau, đau chết rồi đau nhiều khi người không muốn đau này ra đau ra đầu xanh trời ơi thôi thêm lần nữa nè mày ơi <laughs> má thiệt luôn em không muốn đau này ra đau em thật sự luôn em hồi xưa mình muốn cái đao á thì nó cho mình mười mấy nhá gần một triệu bạc đồ xanh <laughs> hôm nay nó không muốn được đau rồi cho nó đau chết tôi ok à, nhảy thành cái này mày à, phải rồi thành công cái đau trời không muốn đau đã đau ra à, tiếp tục nhiều tiếp tục muốn, nhiều người không muốn đau đúng rồi chứ. nhiều người muốn đau lắm luôn á mà mình là đã đau tẩu thiệt sự à, tiếp theo đau cũng đẹp đau cũng đẹp nhưng mà nó lại con em ơi nó lại cảm giác nó bị hơi bị không không không cảm giác đâu à, tiếp theo rồi cái này là như thế nào không biết sao anh em ơi Không thành công thì lần sau chơi tiếp Ta muốn hỏng binh vũ khí Để vũ khí chưa? Cái này là ra cái cái, cái đao nè Rồi phát một là đao luôn chờ Nếu mà bên tay phải anh Khải Anh cho đi trái em ơi Không muốn đao cái này anh đao anh Long nhìn nghiêng lắm <laughs> Rồi Cái bản sắc nội trong 200 của đâu rồi xong Thất bại Mỗi Rồi xong nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ Thất bại nè mà má lần thành công thằng bại rồi ok giá là ok lần sau Điều chơi lại bạn à, biết 45 kim anh ơi 45 kim gì trời ơi bằng trăng công 200 có 45 kim mà đẹp không đẹp không đẹp không đẹp quá đẹp anh ơi cái đao cầm cái đao đi cho đẹp không cái kiếm anh ơi nghe mi mà cầm đao làm gì nghe mi cầm cái kiếm mới dễ thương cầm kiếm dễ thương đánh hai hướng anh ơi rồi ok đã khai chuyện tiền với người ta đã nãy nói chuyện uh, vui quá quên chuyển tiền luôn đó Khải <laughs> mua hả đúng rồi anh em mua cho anh anh ấy <clears throat> rồi cầu má cộng 200 luôn trời cây này vip nhất server luôn vip nhất server luôn chứ còn cái nào nữa đâu cây này mà thất bại thất bại đầu đầu rồi. anh à, leo Long thấy cái đau phát một là cái đau ông ghiền không một phát một luôn trời, trời. ơi ừ. cái đó là chuyện bình thường chuyện bình thường á ờ. chứ bữa hôm em đoán từ ấy đó hả anh Long phát một là đau luôn trời không được à, trời tôi cái nó bốn bốn năm kiên quá này Long quá rẻ anh này ok rẻ đủ sai một chín chín nói chung á rẻ thì rẻ nhưng mà với cái hướng 50 trưởng á thì nó không có nhiều người đầu tư nhiều nên là đỡ bỏ tiền à, ra mua đỡ bỏ tiền ra cái này mua thì người ta cũng đánh đo nữa nên là à. nó khó người ta cũng đánh đo đó. À, anh anh Khải hỏi có đánh bot tại kìa ừ mà nãy giờ anh em đi đâu hết rồi không không ai để tới tối tối khuya mình ờ, vừa coi đá banh vừa đánh luôn ờ, nghĩa ờ dạ không cũng được ừ. <coughs> banh tiền đó. chung là hóng phát một ra đau nhưng mà thực tình là mình không muốn đau đâu phải muốn kiếm muốn đẹp anh kiếm thì ngày mới kiếm ngày mới trưởng vừa đánh kiếm vừa đánh trưởng cảm giác nó hay đi ha gọi là hù người ta thôi chứ còn chả biết vấn đề gì <laughs> gọi là nó kiểu là ừ nó được thêm một chút xíu hiệu ứng kiếm đồ sẵn sàng thì nó vui nó hón hai lần không có gì lỗ gì đâu rồi xong <coughs> Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho một lần này ủng hộ một like chia sẻ chơi anh em ơi Chúc anh em xem like vui vẻ nha Một cái uh, bình sắt nồi cong 200 No 1 server Chắc chắn anh em cái này sẽ là No 1 server cho đến sập server Khẳng định một câu luôn Còn nếu mà ra cây thứ hai thì thành No 2 <laughs>